Chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng vốn từ về quê hương với một số bài tập. Bài đầu tiên, xếp những từ sau vào hai nhóm. Như vậy, trên bảng các con có những từ ngữ chỉ về quê hương. Thế nhưng các nhóm đó để chúng ta xếp là gì? Đó là những từ chỉ sự vật ở quê hương và tình cảm đối với quê hương. Bây giờ mình sẽ nhìn lại mình có những từ nào để cùng xếp nhóm cho phù hợp nhé đó là từ cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương yêu, ngọn núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào. Bây giờ ta sẽ cùng xếp xem từ nào là từ chỉ sự vật ở quê hương và từ nào sẽ chỉ tình cảm đối với quê hương nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng từ đầu tiên, từ cây đa. Đây là hình ảnh vô cùng quen thuộc gắn bó với mỗi làng quê Việt Nam. Hình ảnh cây đa chính là từ để chỉ sự vật ở quê hương. Thứ hai là từ gắn bó. Chắc chắn các con cũng sẽ xếp được. Đây là từ để chỉ tình cảm. Từ tiếp theo, dòng sông. Dòng sông gắn bó với hình ảnh của quê hương và đây là từ chỉ sự vật. Hình ảnh con đò ta xếp vào nhóm chỉ sự vật. Nhớ thương là từ để chỉ tình cảm, chắc chắn các con sẽ không nhầm từ này. Yêu quý cũng vậy. Mái đình, đây là hình ảnh rất thân thuộc với mỗi làng quê, với mỗi con phố đều có những hình ảnh gắn bó thân thuộc này. Đây là từ chỉ sự vật.